Cái nhà mình đây thì à, nằm trên một con hẻm rộng đến khoảng 4 mét và một con hẻm xe hơi vào được đến tận nhà luôn nha quý anh chị. Đây với khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha. Một vị trí con hẻm thì rất là tuyệt vời rồi. Đây với à, căn nhà mình thì con hẻm à, rộng và thoáng nha quý vị. Vâng và đây là con hẻm của căn nhà mình này quý anh chị. Một con hẻm thì xe hơi cũng là xe tải nhỏ thì có thể là vào được căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha để tiếp đến thì em sẽ quay trở lại cái mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này để cho quý vị khách hàng cùng xem và tham quan nha quý anh chị một căn nhà đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi với thiết kế một trệt và một lầu với sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng mua bán công chứng ngay trong ngày và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 600 triệu đồng thôi Và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha quý vị Một căn nhà với sổ hồng riêng và thiết kế rất đẹp nha quý anh chị Vâng và để tiếp đến thì em sẽ mời ờ, tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta vào bên trong để ờ, tham quan cái không gian cũng như là thiết kế căn nhà mình nha Một căn nhà với diện tích là ngang 3 m rưỡi và độ sâu là lên đến uh, 10 m và xây dựng một trệt và một lầu được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo gia đình mình. Với một mẫu thiết kế phải nói là vô cùng tuyệt đẹp và với ờ, gồm hai lớp cửa nha. Một lớp cửa bên ngoài thì được gia chủ làm một lớp cửa cún, à, một lớp cửa kéo, cửa lùa nha và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa là cửa uh, ờ, sắt và được uh, làm bốn cánh nha quý vị Nhà mình thì ờ, với đầy đủ tất cả công năng Cũng là thiết kế bên trong của không gian căn nhà mình Rất là tuyệt vời nha các anh chị Vâng và đây thì sẽ được cho chủ tặng thêm cho gia đình chúng ta với một bộ sofa này Đấy và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý anh chị Một căn nhà với xây dựng một trệt và một lầu sổ hồng riêng và giấy tờ đầy đủ gia đình mình thì à, đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 600 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Khu vực đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ à, thiết kế với một bộ bàn ăn và có tặng thêm một cái tủ lạnh à, hai cánh. Đấy và khu vực không gian phòng vệ sinh thì khá là rộng. Với tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu gỗ cam xe rồi. Đấy, và có những các cái trang trí này, những cái giấy dán tường và kèm theo những bức tranh, bức ảnh nha quý vị. Khu vực đằng sau khoảng không gian phòng bếp thì khá là rộng Cũng là bên dưới thì ờ, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh Rất là thoải mái nha quý vị Đây khá là rộng luôn Một căn nhà với thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời Với căn nhà xây dựng một trệt và một lầu sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ đầy đủ gia đình mình Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị và đây thì ờ, chúng ta sẽ có một cái ờ, khu vực cầu thang này Thì sẽ được gia chủ làm những cái mặt đá hoa cương Tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt rồi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 phù hợp với lại căn nhà này thì uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị và đường trước đây thì uh, chúng ta sẽ có ban công này ban công uh, sân thượng đường trước đấy của căn nhà mình đây khu vực phơi đồ nha đường trước nha quý anh chị với giá bán thì chỉ 3 tỷ 600 triệu đồng thôi đấy và giá thì uh, còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha quý vị trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng của căn nhà mình. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái không gian phòng ngủ này và có bàn trang điểm luôn nha quý vị. Khu vực đằng sau thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh và có à, giường và có tủ đằng sau của căn nhà mình. Đây với thiết kế không gian rất là rộng và thoáng nha quý vị. Một căn nhà ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét và xây dựng một trệt và một lầu, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh khá là đẹp và rất là tuyệt vời nha anh chị. Nằm ngay khu trung tâm